Xin chào các bạn đã quay trở lại với Len Đô Thị. Người Việt Nam ta luôn quan niệm, những ngày đầu năm là thời gian thích hợp nhất để du xuân cảnh chùa, đến với Đức Phật, cầu mong cho một năm gia đạo bình an. Hôm nay, Len Đô Thị sẽ đưa các bạn đến với danh thắng chùa Tam Trúc để cùng chiêm ngưỡng một công trình văn hóa với non nước hữu tình, trốn linh thiêng, một vẻ đẹp như cõi mộng, nơi mà những ai đã đặt chân đến sẽ cảm nhận được sự thuần khiết, thanh bình và yên ả đến lạ thường. Chùa Tam Trúc được mệnh danh là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam. Đến với chùa Tam Trúc, ta như lạc vào cõi Phật, cõi tiên, với cảnh đẹp mê hồn của một vịnh Hạ Long trên cạn. Không chỉ vậy, nơi đây còn lưu giữ những vẻ đẹp huyền bí với khung cảnh nên thơ trữ tình, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ hút ngàn. Chùa Tam Trúc tọa lạc ở thị trấn Ba Sao, xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 60 km. Toàn bộ quần thể chùa có tổng diện tích 5.000 hecta, bao gồm các hồ nước, núi đá tự nhiên và các thung lũng, tạo nên một khung cảnh hoang sơ, kỳ vĩ. Chủ đầu tư là doanh nghiệp Xuân Trường của ông Nguyễn Văn Trường ở Ninh Bình với chi phí là 11.000 tỷ đồng. Chùa được xây dựng trên nền của chùa Tam Trúc Cổ, mà theo các hiện vật thu thập được, các nhà khảo cổ kết luận rằng ngôi chùa cổ này đã có niên đại hơn 1.000 năm. Giờ đây, trải qua bao thăng trầm của không gian và thời gian, nơi ấy chỉ còn lưu lại những cột gỗ, cột đá, xà đá bị vùi lấp. Chùa Tam Trúc có một vị thế khá đặc biệt, tiền lục nhạc hậu thất tinh, với ba mặt được bao bọc bởi dãy núi thất tinh hình tay ngai, Trước mặt hồ Tam Trúc có 6 quả núi lục sơn thủy nhô lên in bóng nước mênh mang. Tương truyền, 6 quả núi giữa lòng hồ trước mặt chính là 6 quả chuông nhà trời đưa xuống và 7 ngọn núi phía sau đều xuất hiện những đốm sáng lớn tựa như 7 ngôi sao lung linh mỗi khi đêm về. Một vùng đất địa linh nhân kiệt, để khi nhìn từ trên cao xuống, Chùa Tam Trúc nằm ẩn mình giữa một vùng núi đá vôi ngập nước độc đáo, kết hợp cùng cảnh quan non non nước nước vô cùng hùng vĩ, khiến bất cứ ai cũng liên tưởng tới một bức tranh thủy mặc đầy thơ mà bàn tay tạo hóa đã dày công sắp đặt lên. Không chỉ có cảnh quan hoang sơ, hùng vĩ, chùa Tam Trúc còn khiến người ta ngỡ ngàng bởi sự hoành tráng ở bên trong. Đây là ngôi chùa đầu tiên có toàn bộ phần tường được đắp sáp bằng 12.000 bức phủ điêu miêu tả sự tích về Đức Phật. Những bức phủ điêu đặc biệt ấy được tạc bằng đá núi lửa Indonesia. Sau đó, được chuyển về Việt Nam và được ghép lại một cách tỉ mỉ, kỳ công bởi bàn tay tài hoa của những người thợ thủ công lành nghề. Chùa Tam Trúc còn gây ấn tượng mạnh bởi một vườn cột kinh chứa tới 1.000 cột đá, mỗi cột cao 12 mét, nặng 200 tấn. Cùng với đó là ba bức tượng Phật tổ được đúc bằng đồng đen, được bao bọc bởi những chiếc lá bồ đề khổng lồ. đi sâu vào trong chùa, du khách lại được thêm choáng ngợp bởi khu bảo tháp, nơi được coi là cao nhất trong quần thể Tam Trúc. Bảo tháp được xây dựng từ những phiến đá lớn ghép vào nhau và đặc biệt theo từng thời điểm trong ngày, màu sắc của tháp cũng có những sự biến đổi vô cùng thú vị. Bảo tháp không chỉ gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế độc đáo, mà còn ở nơi đặt báu vật thiên thạch mặt trăng có trọng lượng 5,5 kg với tên gọi là The Moon Ruler, được đấu giá từ trung tâm auction bang Boston, Mỹ. Không những vậy, phía bên trong sân chùa còn trồng cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề vĩ đại Cát Tường ở thành tích Mahamed, cố đô Andura Hapura, Sri Lanka. Được biết, tuổi thọ của cây bồ đề này khoảng 2.250 tuổi và được coi là báu vật của đất nước Sri Lanka. Được chiết từ cây bồ đề thiêng ở Bodh Gaya, Ấn Độ, nơi Đức Phật thành đạo vào năm 247 trước công nguyên. Chùa Tam Trúc hiện nay được xây dựng với các hạng mục cổng tam quan, vườn cột kinh, điện quan âm, điện pháp chủ, điện tam thế và tháp ngọc. Điện tam thế là tòa lớn nhất, bước qua hàng cửa gỗ chạm lộng tinh xảo. Phía trước là ba pho tam thế được đại diện cho quá khứ, hiện tại và vị lai. Trên các bức tường của Điện Tam Thế là những bức phủ điêu về cõi Niết Bàn, Điện Pháp Chủ nằm dưới Điện Tam Thế. Điểm nhấn trong Điện Pháp Chủ là bốn bức phù điêu lớn bao trùm toàn bộ các bức tường. Mỗi bức phù điêu nói về một giai đoạn bước ngoặt trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ khi Ngài đản sinh, thành đạo, thuyết pháp, cho tới khi nhập Niết Bàn. Bên trong khu vực này có đặt một bức tượng Phật khổng lồ nặng 200 tấn. Đây cũng là bức tượng Phật lớn nhất tại Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại. Điện Quan Âm thở Phật nghìn tay nghìn mắt là một kho tàng phong phú với những tích truyện về tấm lòng từ bi, nhân hậu của Đức Phật, thể hiện qua các lần ứng thân trải qua vô số kiếp luân hồi. Chùa Ngọc có chiều cao 15 m được xây dựng bằng các phiến đá đỏ granite lấy từ Ấn Độ. Tháp có 3 tầng mái cong, diện tích 36 m Trong tháp đặt pho tượng bằng đá ngọc nặng 4,9 tấn. Tại Chùa Ngọc, doanh nghiệp xây dựng sân trường còn định sẽ đặt tại đây 7 viên đá thiên thạch mà ông vừa đấu giá mua được. Vườn Cột Kinh nằm ngay sau cổng tam quan, đây là những cột kinh nguyên phục dựng giống bảo vật quốc gia cột kinh chuẩn nhất trụ ở cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Giữa khoảng sân từ Tam Quan tới Điện Quan Âm, có 32 cột kinh được làm bằng đá xanh thanh hóa, cao 13,5m, rộng khoảng 2m, mỗi cột nặng khoảng 200 tấn. Đế cột là khối đá tròn được tạo hình cánh sen xung quanh. Phía trên phần thân cột là một đấu cột hình lục giác. Phía trên đấu cột là một bát đỡ hình một nụ sen. Những lời Phật dạy sẽ được khắc lên những cột kinh này để nhắc nhở thế hệ hiện tại cũng như mai sau tu nhân tích đức đặc biệt. Đến Tam Trúc, du khách sẽ được ngắm từng đàn chim muôn màu gọi nhau về trú ngụ tại hồ nước rộng mênh mông với diện tích trên 1.000 hecta, phủ phép cho Tam Trúc thêm một vẻ đẹp như cõi mộng, nơi mà những ai đã đặt chân đến sẽ cảm nhận sự thuần khiết, thanh bình và yên ả đến lạ thường. Tam Trúc là một vùng núi đá vôi ngập nước rất độc đáo, với phong cảnh non nước hùng vĩ, nơi đây vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên, sơn thủy hữu tình. Từ trên cao nhìn xuống, Tam Trúc như một bức tranh thủy mặc khổng lồ với những đường nét hoàn toàn tự nhiên do tạo hóa sắp đặt. Tam Trúc còn được rất nhiều nhà phong thủy đánh giá là vùng đất địa linh nhân kiệt, bởi nhiều cổ vật của một số triều đại và thế đất tựa sơn đạp thủy. Hồ Tam Trúc là hồ nước ngọt tự nhiên, nằm trong số những hồ nước tự nhiên rộng nhất nước ta, với dãy núi đá vôi bao bọc xung quanh hồ. Giữa lòng hồ có 6 quả núi nhỏ nhô lên, tạo thành những hình thế kỳ vĩ. Dân gian lưu truyền sự tích 6 quả núi gọi là lục nhạc. Địa thế đẹp của một vùng địa linh, có núi có hồ. Mặt sau, hậu thất tinh nghĩa là đằng sau có 7 ngọn núi có thể phát sáng khi ánh trăng về đêm, Có lẽ chính vì vậy, mà nơi đây luôn mang đến những điều đặc biệt. Trong tiết trời xe xe lạnh của thời tiết chuyển giao giữa đông và xuân, sẽ thật phí nếu như không đến Tam Trúc để thưởng thức không khí trong lành. Sự khẽ khàng giao mùa và đặc biệt là chiêm ngưỡng những loài chim trao cánh tại đây Video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Các bạn hãy thử đi đến Hà Nam một lần để chứng kiến khung cảnh kỳ vĩ của Tam Trúc, để cảm nhận hết những điều tuyệt vời mà trong video này Nen Đô Thị chưa thể lột tả hết. Và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.